Dạ vâng, cửa hàng nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác đang theo dõi kênh của cửa hàng chúng em. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục xin giới thiệu cho các bác hai mẫu máy cưa xích uh, hiệu 024 các bác nhé. Chuyên về cho các bác nào mà đang có cần tìm một chiếc máy cưa công suất lớn lớn một tí xíu để về khai thác chuyên nghiệp các bác nhé. Thì các bác tham khảo thì hai con này chuyên để sử dụng cắt keo, cành, tràm đồ linh tinh các bác nhá. Đó, khai thác con này là hệ của nó là lốc là lốc nhôm các bác nhá. Đó, công suất của con này hôm nay là cửa hàng chúng em gồm có hai con một con máy cơ Estin 024AV Super và một con máy cơ Estin 024AV. Con Super là con này đây ạ. À. Đó. Máy móc là chuẩn hàng bãi Đức nguyên zin nguyên bản từ A tới Z các bác nhá. Công suất của nó đây ạ, à, 44,3 cc. Đây là dòng 024 Super các bác nhá, là công suất 44,3 cc. Còn dòng 024AV là công suất của nó là 42 cc các bác nhá. Đó. Còn tổng thể máy thì nó cũng na ná giống nhau thôi. Chỉ có chênh nhau thì công suất nó lớn hơn một tí xíu còn ờ, chuẩn máy móc thì cam kết cho các bác là chuẩn hàng bãi Đức nguyên zin nguyên bản 100% các bác nhá. Đấy, rồi để uh, em uh, xin phép đặt cái từng con xuống. Quay uh, chi tiết từng uh, từng con một cho nó các bác dễ tiện tham khảo. Đầu tiên là đây, con 024 Super các bác nhá. Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản từ ATZ ạ. Có tích hợp sẵn hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 19. Lam ở mặt cắt là được 40 phân các bác nhá xích là xài xích chung 9 à, xích chung 325 mắt xích khá còn to bản các bác nhá làm xích là nguyên zin nguyên bản theo máy của nó chuẩn hàng bãi Đức công suất 44,3 cc lốc tích hợp lốc nhôm cực kỳ bền bỉ luôn các bác chịu nhiệt rất là tốt có khi về các bác sử dụng cả ngày thì không phải sinh nhê gì cả đó 024 AV Super rất là bán chạy trên thị trường rất là nhiều các bác hay hỏi những cái dòng hệ như thế này hôm nay à, chúng em có một con này thì xin giới thiệu cho các bác thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá cam kết cho các bác nguyên zin nguyên bản 100% hàng chưa bung chạm đó nòng hơi cam kết cho các bác là chưa bung chạm nòng hơi gì cả đấy máy móc thì chuẩn đảm bảo chuẩn zin đét luôn <clears throat> nòng hơi thì cứng cáp các bác nhá nòng hơi cứng cáp cửa hàng chúng em thì đã tuyển lựa cho các bác hết rồi về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi máy móc thì cửa hàng chúng em đã uh, dọn rửa ngon lành từ ATZ hết rồi các bác nhá và hiện tại con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 5 triệu 500 ngàn cho con máy cưa 024 Super đó cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác <laughs> Dạ vâng, 024AV Super giá 5 triệu 500 ngàn Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện Bộ phụ kiện bên em là gồm một tích mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh các bác nhé Và hoàn toàn miễn phí ship cho các bác luôn Ồ, qua con uh, ờ, 024AV Đây, con này ạ 024AV công suất 42cc Tranh nhau của nó thì có 2cc thôi các bác nhé Không đáng kể là bao nhiêu đó và giá hiện tại con của 024 AV này thì quá đẹp luôn ạ à. mặt tiền đó bình xăng là bình xăng trong luôn các bác nhá rất là tiện uh, theo dõi xăng cộ khi xăng nó còn bao nhiêu phần trăm tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19 lam con này cũng là mặt cắt là được 40 phân các bác nhá xích là xài xích trung 325 mắt xích khá to bản <coughs> đó con này thì công suất của nó là 42 cc hiện tại con này thì cả chúng em đang bán với giá là 5 triệu 100 ngàn các bác nhé 5 triệu 100 ngàn các bác nào ưng ý con này thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em 5 triệu 100 ngàn cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện các bác nhé Máy móc cũng cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản từ A tới Z Nóng hơi đẹp chắc chắn Máy móc dọn rửa ngon lành cho các bác hết rồi Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi Đấy 5 triệu 100 ngàn cho con 024 Và 5 triệu 500 ngàn cho con 024 Super các bác nhé rồi ờ, cả chúng em xin phép giật test nổ con 024AV cho các bác xem qua.